kẻo sự gian tà và hư hỏng trí khôn hoặc sự dối trá lừa phỉnh tâm hồn vì sự quyến rũ của thú vui phù phiếm che khuất điều kiện và cơn lốc dục vọng làm điên đảo tâm hồn chính trực người tiến đến mức hoàn thiện trong thời gian ngắn cách nào đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa nên Chúa vội đưa người ấy ra khỏi chốn gian tà dân chúng nhìn thấy mà không hiểu cũng chẳng nghĩ ra rằng Chúa ban ơn sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và viếng thăm các thánh của Ngài. Cô lời anh em thân mến không ai trong chúng ta sống cho mình và cũng không ai chết cho mình vì nếu chúng ta sống là sống cho chúa nếu chúng ta chết là chết cho chúa vậy dù sống hay chết chúng ta vẫn thuộc về chúa vì lẽ ấy đức kitô đã chết và đã sống lại là để thống trị người sống và kẻ chết vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của thiên chúa bởi có người chết chúa phán ta lấy sự sống ta mà thề rằng mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta và mọi miệng lưỡi sẽ xưng tụng thiên chúa như thế mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với thiên you địa lý trị sự hỏi của các môn đề là các con được sao xuyến các con tin vào thiên chúa để tin vào thầy chúng là cho thầy có nhiều chúa hơn nếu không thầy đã nói với các con rồi để ý để dọn chỗ cho các con nếu thầy ý và dọn chỗ cho các con hãy lại đến và đem các con đi với thầy để rời ở đâu thì các con cũng ở đó đấy dẫu cũng các con đã biết đường rồi ông đã nói với người thưa thầy chúng con không biết thầy đi đâu làm sao chúng con biết được đường đi Jesus đã thế là đường là sự thật và là sự sống không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa lời Chúa Kitô lời khen Chúa trong quyến quý trà quý vừa quý sơ quý vừa gia đình và thân bằng quý thuộc bạn bè hôm nay là ngày số ba năm của bà Maria à, tôi à, được mời đến để xem thánh lễ và tôi thấy cả một trời kỷ niệm nó nó về ngày xưa tôi là chính xứ của xứ này nhà xứ thì ông bạn chồng biết nó đâu có công viên đâu chẳng có nữa nào đi dạo và nước cơm trưa là tôi lại đi vòng vòng chung quanh nhà thờ khu vực chung quanh nhà xứ và nhà ông bậc cu là một trong những điểm tôi vẫn được xuyên tới tôi là ăn đỗ một tí nó đôi câu chuyện để về nghỉ trưa cho nó thoải mái đó là một vùng trời kỷ niệm nó, nó không bao giờ quên bởi vì hồi đó tôi làm cho sở trẻ quá nó có bằng tám tuổi thôi mà có cái gì nó nó tự nhiên nó hồn nhiên trong cách tiếp cận với uh, những người giáo dân của mình dân nhà thờ thì tôi cảm thấy đó là một niềm mà ấm áp và nhiều kỷ niệm lắm ông bà cụ thì con cái tôi biết tên đủ đùa à, con bình rồi uh, chức năng kinh doanh trị thuộc này rồi thứ à, gì mà bên à, bên mỹ đấy cái gì nữa cái danh đỏ danh nam rồi đó là tất cả những người à, với anh nhớ là tôi quên mất tên rồi thì tôi à, tôi nghĩ là đó là một cái gì nó nó rất là thân thương và tôi vừa chia sẻ thì tôi không biết nói gì ở đây tôi chỉ gợi ý một điểm là khi chúng ta đang dự lễ dỗ của bất cứ một người nào đặc biệt là người thân ở trong gia đình nó đều đem gợi nhớ chúng ta hai điểm quan trọng trong đời sống khi tôi hữu của chúng ta điểm thứ nhất nó cũng giống như mọi người thôi cuộc đời của con người đâu có sống mãi đâu và cụ Maria trên 90 tuổi cũng phải dừng lại tất cả cuộc sống con người nó đều có một điểm dừng rất quan trọng nhưng mà người ta lại hay sợ người ta hay quên hay là người ta không muốn và cái chết là điểm dừng rất quan trọng cho đời sống của người kia hữu và gợi ý thứ hai đó là một lời mời gọi đầy thân thương của Giêsu mời gọi ta tiến về phía trước vượt qua ngưỡng cửa của sự chết để đi vào cõi vĩnh hằng và thương mệnh xin em hai điểm đó nếu nhìn dưới đăng ký đức tin thì nó cực kỳ quan trọng và nó cực kỳ là ấm áp và an ủi nhưng mà xét theo cảm tính nhân loại thì ai cho chúng ta cũng sợ trẻ như cái đoạn này mình nói đi chết là ai cũng sợ đấy bởi vì mình đang yêu đời quá nhưng mà thực sự việc Giêsu mời gọi chúng ta có điểm dừng và sau điểm dừng đó tiến để có cái làm đó là một điều gì rất quan trọng và đối với Chúa cái đó mới là điều quan trọng nhất chứ không phải cuộc sống ở trần thế cuộc sống trần thế dài như của bà Maria thì 90 đến trăm tuổi cũng cũng phải dừng lại thôi nhưng mà cuộc sống vĩnh hằng là một cuộc sống giá trị nhưng mà con người chúng ta được ngày quên đấy là con đồ chúng tôi chúng tôi gửi cho nghiên cứu để để thế này quê hương chúng ta ở trên trời Ngài không nói là quê hương chúng ta ở đất nước Dâu Thái hay là ở Việt Nam hay là tại xứ Anh xe này không quê hương chúng ta ở trên trời và tôi nghĩ điều đó là điều mà nhắc nhở chúng ta cách thực sự là vô cùng xúc động và ông bài tôi biết người ta thường nói theo theo dân gian Việt Nam sinh ra khi sinh ra ở trần thế này là chúng ta bắt đầu một cuộc đi đường theo chương trình Chúa đã dự định cho chúng ta và khi của Maria sống thì đó là lập đấu rồi lập gia đình vào mới quá rồi di cư vào nhau rồi ở giữa anh đua xe sinh con rồi nuôi dưỡng con cái cho thành đại một số người ở ngoại quốc thì đó là một cuộc sống phấn đấu và khắc phục nói là như vậy không phấn đấu không tâm phục thì các anh chị không có nên nên danh nhân phận như thế này và cuối cùng chết chết là về quê hương cho bảy chị em và ngày rỗ là chúng ta tưởng nhớ cuộc hành trình của cụ bà Maria về quê hương đích thực giống như là thánh định à, cảnh giác nói là nguy đôi chi tìm về nghe đáng người đối cách vui tới quê nhà có lẽ chúng ta đã thể nghĩ tới và cụ Maria của chúng ta đây giống như con chim con chim thì về cái đá thì biến độ ấm thì bà cụ bây giờ trong cuộc hành trình về một cái nơi chốn đầy ấp tình thương mến của Chúa Cha còn nơi yêu thương của Chúa Cha về một cái nơi mà có thể nói là mọi người chúng ta đều mơ ước là hạnh phúc nhân là hạnh minh cạnh chúa thì có lẽ tâm trạng của bà Maria là một tâm trạng vui tươi không phải chứ chúng ta thì nhớ thì chúng ta nhớ thấy bản tội và bà ngoại để chúng ta buồn thế này thế kia nhưng mà cô bà Maria chắc hẳn bây giờ trên môi cụ là nụ cười mãn nguyện và vui tươi bởi vì trên đường về quê nhà đích thực của mình cho nên là trong là học của giới đình giáo hàn nó nói là thế gian không phải quê nhà thiên đàng vĩnh tử với là quê hương đúng vậy mà nếu bây giờ mình nói là thì mình phải nói đổi đi du xe không phải quê nhà thiên đàng vĩnh tử mới là quê hương thế rồi mà cuộc sống hơn phần là ở ở đại chúng xe nhưng mà như xe này cũng không phải của nhà nước thiên đàng những quyền mình mới là quê hương và tôi nghĩ điều đó là điều đem lại niềm ấm áp cho con cháu ở trong nhà vậy à, thưa ông chị em nếu ta hiểu như thế thì chúng ta tưởng nhớ cụ bà Maria trong một tâm tình biết ơn Chúa trong một tâm tình vui tươi bởi vì biết rằng mẹ mình ba mình đang trên đường về quê hương đích thực là vòng tay yêu thương của Chúa. Bởi vì nếu mà anh chị em như thế thì chúng ta phải nhớ lại lời thánh vịnh 61 là chỉ trong Thiên Chúa mà tôi còn tôi mới được nghỉ ngơi yên hạ. Có lẽ bây giờ là trạng thái nghỉ ngơi yên hạ đẹp nhất của đời người. bây giờ mới là nơi mà bà cụ Maria đang bước về để nghỉ ngơi yên hà theo như chính mình đã dạy chúng ta và lúc đấy thì con à, đội của cụ hát ca tôi đã thấy rằng là là cái lệ của Chúa là niềm an ủi của lòng con ngày xưa thì à, người một tử dẫn đường với cái nghiệm của bạn Chúa là điều an ủi cho cuộc đời Maria. Bởi vì trong cuộc hành trình về gọi đến cứu, nếu có Giêsu là đứng cứu độ, này không phải để rơi lệ, Ngài tích thân cầm tay dẫn bà Maria về với cung lòng Chúa Cha thì đó là nhưng mà nói theo kiểu dân là chúng ta nhất là ngon nhất là thế thế chúng ta cảm thấy là rất là an ủi và vui tươi và như thế thì không phải chị em cuộc đời của người kinh yêu chúng ta nếu dừng lại đổi từ lại thôi thì buồn quá nhưng mà dừng lại để hướng mở đến một cái tương lai thực sự là tươi sáng đầy ắp tình vui và hạnh phúc của một người con tin tưởng vào Chúa thì tôi nghĩ cái dừng lại đó là đáng giá đáng để cho mọi người suy nghĩ và nhân ngày lễ à, lê hôm nay thì à, tôi nên nhớ đến cái là tiền à, domus sinodale donec venia dexia tức là domus sinodale tức là nơi nghĩa trang hay là nhà hài quốc mà thân đứa của ông bà được đưa vào nhà hài quốc thì nó là căn nhà thứ hai nhưng mà căn nhà thứ hai đó là chỉ tạm bỡ thôi để đổi chờ căn nhà thứ ba donec venia dexia mà tôi nghĩ ờ, ờ, tôi chỉ xin bản thân nói thêm đó phải nói là Domus Prima là giáo sư Thánh sẻ Domus Segunda là ngài có Thánh Giuse và Pháp là Donet Venatesia là quê hương vĩnh cửu trên trời thưa bạn chị em nếu như thế thì cụ bà Maria đã trải qua một cách mà nói theo kiểu TV là em đời sinh đâu Domus Prima ở giáo sư Thánh sẻ rất đẹp rất nhẹ nhàng rất dễ thương con gái của uh, của ông cụ bà đấy ai cũng anh lợi nhẹ nhàng anh lợi nhưng mà ông bà cụ thì tôi tiếp xúc là rất nhẹ nhàng rất âm thầm rất kiên cố, lương thẳng với con cái và tôi nghĩ cái đó cũng hay ngược lại tức là là cha làm mẹ luôn luôn là trọng tính mà chúng ta cần phải nghĩ tới là để cho bà cô trong cuộc hành trình về gọi những điều về trong vòng tay yêu thương của chuyên gia chắc hẳn thời gian sống ở uh, ờ, Robus Prima nó cũng hơi dài rồi thậm chí là tôi lỗi nữa vân vân con người mà và như thế thì có lẽ cũng ở Maria mong ước trong tình cảm tôi sống hoặc và tình thân là trong gia đình chúng ta đổi xin Chúa Giêsu là những cứu độ với sức mạnh cứu độ của ngài thanh nguyện tâm hồn bà Maria mỗi ngày tâm hồn của được trở nên trong sáng hơn đẹp lòng cho hơn và xin tình yêu cứu độ của Chúa làm cho tình yêu của bà Maria ở trần thế còn kiên quyết thì bây giờ bước này được thêm lòng yêu mến Chúa hơn để khi tâm hồn và tình yêu được trở nên viên mãn trọn vẹn của có thể mong được thánh ngàn Chúa. Amen.